Ok xin chào anh em Rất vui vì được lại anh em trong những cái clip về auto chat ở trên kênh Kim Today Anh em thân mến ngày hôm qua ấy, thì tôi có giới thiệu cho anh em cái line up 9 phe giờ Và theo cái phong cách cũng như là sách giáo khoa của anh em Hot 1108 Và tôi cũng phải lấy làm bất ngờ khi mà cái clip ngày hôm qua có khá là đông người xem Đấy và cũng đã có rất nhiều anh em là đã thử vào trong rank sáng nay Để chơi cái bộ đấy Ui có anh em chào tôi này Từ từ nhá Hôm qua ấy, thì anh em đã thử và anh em cũng đã confirm cho tôi Đấy, rất nhiều anh em confirm là cái bộ này nó đánh nó khá là khó chơi Đấy Và uh, thực ra thì nó cũng không khó chơi đâu Tôi nghĩ là nó chơi ấy, về cái bộ đấy thì cái độ khó của nó nó rơi vào đâu đấy nó chỉ khoảng 7 điểm thôi Tức là nó không khó <clears throat> Anh em nhá cái tầm 8 điểm thì tôi mới, mới tính là khó Còn 7 điểm thì nó là bình thường Có rất nhiều những cái line up nó khó hơn rất nhiều Tôi lấy ví dụ như là line up bốn Witcher chả bốn Witcher kết hợp với cả à, bốn uh, Fritz Đấy Kẹp với cả 5 đô Bắn trưởng Đó là cái ờ, layup khó nhiều hay là Nói rất là đơn giản Một cái layup mà ai cũng biết nhưng mà không phải ai cũng chơi được Đấy chính là layup Insectoid Đó chính là những cái layup mà chơi rất khó Hay là ví dụ tôi lấy ví dụ như là cái layup Ngũ long hóa hình của tôi chẳng hạn đó là một trong những cái lineup mà cũng tương đối khó chơi nhưng mà đánh giá cũng chỉ 8 điểm thôi. Lần trước gặp quá khứ của ông à, <laughs> hay là anh em này hình như là vừa mới gặp cái cái ờ, ông fake tôi đúng không? Quá khứ của tôi chắc là ông fake tôi chứ. <clears throat> đang nói đâu ấy nhở? À đang nói đến cái việc là tôi đánh giá cái bộ đấy 7 điểm thì có nghĩa là như nào? Có nghĩa là nó trên cái mức dễ đấy nhưng mà nó không đạt đến cái mức khó đâu anh em ạ. À. Rồi. <clears throat> Tôi lấy ví dụ nhá, như là cái bộ này, này thì nó nó gọi là dễ. Đấy chính là bộ Saman kẹp với cả Fallen Witcher, cái bộ đấy thì mất lão luôn. Tức là chỉ cần eco sau đó thì roll những cái con bài thuộc cái bộ đấy, sau đó là lật kèo thôi. <laughs> rất là dễ chơi. Hay là cái một bộ ờ, một bộ khác này mà tôi đánh giá là nó dễ này, đó chính là bộ sáu đỏ kẹp với cả người lùn. Đấy, sáu đỏ kẹp lùn rất là dễ chơi. Rất là dễ chơi cái bộ đấy cũng eco luôn. Nha anh em nhá. Đó là những cái line up mà rất là dễ chơi Mà nếu mà để anh em mà so cái line up của anh em Hot 1108 ấy Mà anh em so sánh với cả cái line up Ví dụ như là Saman kẹp lần hay là anh em so sánh với cả Cái bộ uh, đỏ kẹp kẹp luôn ấy thì thôi Anh em đừng có so sánh làm cái gì nha anh em nhá Đương nhiên là nó khó hơn rồi <clears throat> Đấy anh em so sánh với những cái up quá dễ thì nó khó hơn Đấy nhưng mà anh em hãy so sánh với cả những cái lap khó thì nó vẫn là dễ anh em nhá Còn à, đa phần các anh em là cũng vừa mới chơi cái bộ đấy thì đương nhiên là anh em sẽ thấy là nó khó anh em chưa đạt đến cái cảnh giới của người ta nhá anh em nhá còn anh em cần phải tập luyện nhiều thì anh em mới đạt được cái cảnh giới đấy đấy anh em thấy tôi tôi sâu là có những cái trận đấu mà tôi sâu cho anh em cái uh, lịch sử của anh em hot 1108 ấy anh em thấy là số farm toàn cái bộ đấy thôi và toàn top 1 top 2 đấy và chỉ chơi cái bộ đấy thôi mà là anh em biết là nó là gọi là mắc thông thạo rồi Luyện đến tầng thứ 18 của người ta rồi Đấy, người ta phải bỏ rất là nhiều công sức là người ta sáng tạo ra bộ đấy là một này đấy, người ta nghĩ ra cái cách chơi là một này À, người ta là cái người khởi đầu người ta người ta đã có cái cách chơi của người ta rồi đấy, cái thứ hai là người ta trong cái quá trình đấy là người ta đã trau dồi người ta luyện tập rất nhiều ấy qua trải qua đến hàng trăm hàng nghìn trận luôn tôi tôi tôi nghĩ là nó cũng phải rơi vào đâu đấy nó phải tầm nghìn trận đấy mà chơi phe giờ nên là cái độ thông thạo nó phải gọi là mắc Bắc Vinh Mắc thông thạo luôn Biết là chơi như nào Sợ cái gì Đấy sợ những cái line up nào trong game Nó là cái ví dụ điển hình cho những cái người mà chỉ chơi một line up đấy anh em Ví dụ tôi lấy ví dụ ở Việt Nam nhá Thì có ông Ma Tăng là ông ấy là chơi Clyde là chơi cái gì là cũng chơi Clyde hết Là chuyển sang là chơi kỹ sĩ hết À đây này, úi rồi Line up cây súng vàng khó build quá <laughs> đây cũng có người bảo đấy Đấy, toàn là các anh em mà Nói chung là mới biết đến cái bộ đấy thì anh em sẽ thấy là nó khó nhưng mà anh em cứ chơi đi anh em cứ luyện đi nhá anh em luyện một thời gian anh em thấy không khó đâu anh em cứ tin tôi tôi một thời gian tôi luyện xong cái bộ đấy là tôi thấy là nó cũng bình thường đấy và để mà nói là mang vào giải đánh ấy hoặc là mang vào cái lobby mà để mà đánh với những cái lobby gắt ấy là chơi được đấy anh em ạ bởi vì thường là những cái lobby gắt ấy nó sẽ um, cái tốc độ trận đấu nó nhanh lắm là cái bộ đấy nó phù hợp với uh, cái lối chơi là hyperon đánh ở level thấp Đấy, <clears throat> đẩy tốc độ trận đấu lên cao Thì cái bộ đấy ờ, anh em thấy là ở trong cái trận trước tôi chơi ấy Cái tốc độ trận đấu nó rất nhanh Nó chỉ rơi vào đâu đấy nó khoảng hơn 30 round thôi Một chút thôi <clears throat> Là trận đấu nó đã kết thúc rồi Nó rất nhanh anh em ạ Nó không kéo đến late game đâu Đấy, để mà chơi với ờ, những cái lobby mà nhiều những người chơi ờ, sáu đỏ ấy Thì uh, về late game, nếu mà kéo về late game thì cái bộ đấy nó sẽ đuối Đấy, nhưng mà nếu mà chơi với những cái line up ấy mà nó toàn là kiểu thần giáo ấy thì là đánh là rất hay đấy, rất thích đấy. <clears throat> Trong một cái trận đấu mà quá nhiều thần giáo. Súng này. Đấy mà <clears throat> trận này thì tôi không có đồ súng rồi nên tôi không chơi uh, chơi chơi chơi cái bộ đấy nữa. Ok. <clears throat> Hôm nay tôi có thể là tôi sẽ không chơi cái line up của anh em Hot 1108 Tức là tôi chơi Feather này Chơi 9 giờ nhưng mà súng làm co Đấy thì tôi không chơi nhưng mà nếu mà anh em muốn thì tôi cũng có thể là sẽ giới thiệu cho anh em một cái lap khác Mà nó cũng là 9 giờ nhưng mà chơi theo cái kiểu khác Đấy <clears throat> Kiểu hôm qua ấy, nó là nó là cái kiểu là phe giờ đánh tay nha anh em nhá Tôi là dồn đồ cho súng là lấy những cái món đồ như là búa xét này Cướp điên này Đấy, hút máu trừ giáp này Ba tia này Đấy là những cái món đồ mà đánh tay Đó là cái nội dung của cái clip ngày hôm qua Thì hôm nay trong ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em Vẫn là 9 feather Đấy tôi vẫn sẽ chơi 9 feather Nhưng mà theo một cái lối chơi thông dụng nhất Đấy Thông dụng hơn Tức là chúng ta sẽ ờ, không có lấy những cái món đồ đam Mà chúng ta sẽ lấy những cái món đồ thủ Nhưng em nhá Chơi feather thì lấy đồ thủ Và chúng ta sẽ chơi theo cái sách giáo khoa thông dụng nhất Của cái cái, cái bộ này Ok Rồi <clears throat> Cái bộ này thì nói chung là lấy toàn đồ thủ sau đó dồn đồ cho con cây thế là xong <laughs> chúng ta sẽ có một con cây bất tử còn những cái thằng nào chưa gặp nhỉ để xem nào ồ oh, chúng ta đã gặp gần như là hết tất cả những cái thằng mạnh nhất rồi ok những cái thằng mạnh nhất đã gặp hết rồi bây giờ chỉ toàn những cái thằng ở phía dưới thôi những cái thằng ở phía dưới này thì cũng không có gì đáng lo cả <clears throat> chuỗi này có thể giữ được đấy chuỗi này giữ được anh em ạ <clears throat> thôi rồi cứ từ tốn thôi tôi tính là nếu mà còn những cái đối thủ mạnh thì tôi sẽ bán bớt một vài con rồi tôi áp cấp luôn nhưng mà thôi <clears throat> ok Thằng này thì cũng bốn đỏ nhưng mà toàn một sao thôi nên là cũng không có gì lo lắng cả. Đỏ thì nó chỉ nhiều máu thôi chứ còn đam thì nó không có. <clears throat> Đây là trận này có khả năng là sẽ sẽ sẽ sẽ có người là sẽ chơi cái bộ sáu đỏ đấy u uh, hay quá anh em ơi wow, được rồi ngon rồi rồi rôn phát này đấy trận này là sẽ có người chơi sáu đỏ anh em nhá tôi nhìn là biết là sẽ có người chơi sáu đỏ rồi và cái bộ 6 đỏ ấy, 6 kiếp len nó là cái line up mà counter và cái bộ 9 feather đấy anh em nhá đây là anh em phải hết sức cẩn thận với những cái trận đấu mà anh em ờ, có những cái người chơi đỏ Đấy 9 giờ rất sợ 6 đỏ đây là nếu mà trận đấu mà có 6 đỏ Mà anh em cái cái bộ này anh em nói chung là không phải gọi là mắc player pro thì tốt nhất là anh em đừng chơi Với những cái trận đấu mà có 6 đỏ còn nếu mà anh em muốn chơi được ở những cái trận đấu sáu đỏ thì anh em phải thật sự anh em thông thạo với cái cái cái bộ này là một này. Thứ hai là trận đấu nó phải đẩy thật nhanh. Ừ, cái tốc độ trận đấu nó phải đẩy lên thật nhanh nha anh em nhá bởi vì kéo về lết game ấy là cái bộ này gặp bộ sáu đỏ nó sẽ bị đẩy rất nhiều máu ấy 15 20 máu là chuyện bình thường nếu mà sáu đỏ mắc binh nha anh em nhá. <clears throat> sáu đỏ mà kẹp với cả người lùn ấy là cái bộ này sợ lắm. Đây slot rồi, phải bán con gì đi đây. Tôi sẽ phải mua những cái con này tích dần anh em ạ. Ok, Tích dần thôi để chuyển chuyển dần sang phe giờ thôi Đấy <clears throat> Trong cái quá trình mà chúng ta đang có cái công nghệ mech chúng ta free roll ấy Thế nào thì nó cũng sẽ ra những cái con giờ thôi Mà ra phe giờ tôi sẽ chuyển dần Tôi cũng sẽ bán mech dần đi thôi <clears throat> Cái bộ 9 giờ mà chơi theo tôi đang chơi này Nó sẽ khá là sợ sáu đỏ anh em nhé Còn nếu mà anh em chơi theo cái kiểu của anh em Hot một 1108 ấy Thì nó sẽ không sợ sáu đỏ lắm bởi vì là cái bộ đấy nó sẽ chuyển sang được là cái bộ xin súng hoặc là bộ 9 Hunter Đấy, cái giai đoạn late game cái bộ kia nó có thể chuyển được bởi vì nó lấy đồ đam <clears throat> Mà khi mà lấy đồ đam thì nó sẽ chơi được rất nhiều line up Ví dụ như là xin súng này hoặc là nó có thể chuyển sang là là là, là Glacier súng cũng được Đấy, những cái bộ mà có thể chơi để, để đấm được cái bộ sáu đỏ Còn cái bộ này thì hoàn toàn là lấy là đồ thủ Nên là cái việc mà chuyển sang một cái lab nào đấy thì nó khá là tù nha anh em nhá nên là tôi ờ, tôi thì tôi cũng không không không nói là cái cách chơi nào nó ngon hơn nhưng mà đây là nó có một cái kiểu một cái um, kiểu chơi khác nhau Đấy, để cho anh em có thể là tham khảo hai kiểu chơi <clears throat> hai lối chơi và nó nó có một cái gợi ý là như này nếu mà đồ ấy mà ra toàn đồ đam thì anh em chơi kiểu kia còn nếu mà ra toàn đồ thủ thì anh em chơi kiểu như này nha anh em nhá đấy cứ cái món đồ nào là món đồ thủ gồm có là cốc này chén thánh này uh, giáp xoay này giáp thép này ờ, cấm đánh này là những cái món đồ thủ thì anh em lấy đấy <clears throat> nó khác với cái cái bộ kia bộ kia là những cái món đồ đam thì anh em lấy nhá anh em nhá thì ví dụ như là nó cho toàn những cái món đồ thủ thì anh em sẽ lấy và anh em chơi theo cái lối chơi hôm nay tức là cái kiểu gì thì anh em cũng có thể chơi được nó còn một cái kiểu chơi nữa tức là không lấy đồ thủ cũng không lấy những cái món đồ gây đam tay mà lấy những cái món đồ bắn trưởng đấy Tôi đã từng chơi như thế rồi Thì chúng ta sẽ chơi là gì? Chúng ta sẽ chuyển nó sang 9m nha anh em nhá Nếu mà chúng ta lấy toàn những cái là giáp băng này Là ờ, xung kích này Là huyết trượng này Đấy, gậy tà ác thì chúng ta có thể chuyển qua lại giữa hai cái bộ là 9 giờ và 9 mét được Và để cho anh em dễ hình dung hơn với cách chơi mà chúng ta lấy toàn đồ bắn trưởng Thì tôi sẽ để cái video đó ở cái phần cuối của video nhá anh em nhá Video này anh em sẽ có một cái phần đề xuất ở cuối video thì tôi sẽ để cái video mà tôi chơi phe giờ hệ bắn trưởng cho anh em xem Ok <clears throat> Tạm thời là cái con uh, ờ, Whisperseer là có thể là tôi tôi cũng không chơi Bởi vì là trận này là sẽ chơi con cây bố cơ Con con con cây uh, nó có đồ tăng cơ thì nó sẽ khỏe tôi Chắc là con này tôi sẽ bán để tôi mua con Salivo thôi <clears throat> Đấy lấy đồ cho con con con nào làm co ấy thì chúng ta sẽ dồn đồ cho con đấy anh em nhá. Ví dụ như anh em lấy đồ bắn trưởng thì anh em có thể dồn đồ cho Thunder này, dồn đồ cho già này. Đấy, sau đó chúng ta có thể chuyển qua lại giữa 9m cũng được. Gặp những cái bộ counter ví dụ như bộ Saman chẳng hạn thì không để 9m mà chúng ta chuyển sang 9 giờ. Đấy, bao giờ qua cái bọn Saman thì chúng ta lại chuyển sang 9m chơi. Đấy, tính toán làm sao để cái đao gặp Saman ấy thì chuyển qua 9 giờ. Đấy, rất là linh hoạt nha anh em nhé Chơi cái bộ fake linh hoạt lắm Đấy chúng ta có thể chuyển qua lại giữa 9m và 9 phe giờ Đây nhá ở trong cái trận đấu này nếu mà có Clyde chúng ta cũng có thể chuyển như thế Tức nếu mà gặp Clyde thì chúng ta sẽ phải chuyển qua 9 phe giờ Còn nếu mà chơi uh, gặp với những cái bộ khác ấy Ví dụ như là Beat chẳng Thì chơi 9m vẫn ngon hơn Đấy clear nhanh hơn Rồi Gôn gấu này Gôn phát lửa đây Gấu này bây giờ cũng không có slot mà cho vào Thôi tôi bán con Thunder đi vậy Tôi thì tôi vẫn muốn là nếu mà tôi lên được 8 thì tôi có thể kẹp con gấu <clears throat> Con Thunder thì thực ra không có đồ bắn trưởng thì cũng không chơi nha anh em nhá Phải à, có đồ bắn trưởng cơ Nó trận này tôi lấy full tăng cơ rồi Tất cả những cái món đồ tăng thì tôi sẽ dồn đồ cho con cây đó <clears throat> Anh em chỉ cần build đúng thôi Anh em lấy đúng đồ, anh em build đúng hướng thôi thì anh em sẽ mạnh còn có những cái kiểu mà anh em chơi theo kiểu lửa chừng ấy Tức là nếu mà anh em lấy đồ tăng rồi ấy, xong anh em lại nuôi con súng ấy Thì chắc chắn là nó sẽ không khỏe đâu anh em nhá đã chơi súng ấy là anh em sẽ sẽ sẽ chơi là full đam đấy full đam lấy toàn đồ đam luôn không dùng đồ thủ nha anh em nhá nếu mà chơi súng thì không dùng đồ thủ đấy nếu mà có thủ ấy thì nó sẽ là lấy cái con phượng hoàng vào để ờ, làm tăng cơ phía trên đấy phượng hoàng và cây nó là quá đủ để thủ rồi phía trên rồi thậm chí là còn có cả một con uh, nó gọi là con gì tôi là tôi còn kẹp thêm một con uh, dominator anh em nhớ không đấy cái bộ sách giáo khoa của anh em Hot 1108 thì không có Dominator đâu Đấy chỉ là Phượng Hoàng thôi Sau đó lên 9 là thường là anh em sẽ kẹp luôn 5 đô Hoặc là một con Doom Và tôi tôi kẹp thêm một con ờ, Dominator nữa ở level 9 Thì nó cũng cũng sẽ giúp chúng ta thêm khống chế Để con súng nó bắn <clears throat> Nói chung là, là là nó linh hoạt anh em ạ Ví dụ anh em có một cái con bom 2 chẳng hạn Thì rõ ràng là tôi sẽ thay cái con Dominator ra để tôi cho con bom 2 vào Đấy Nó tùy vào vào vào xem là cái slot thứ 9 nó là cái con nào Nó cái sức mạnh của đội hình mà nó tăng lên đáng kể thì chúng ta thay vào thôi Slot 9 với slot 10 ở trong cái bộ này nó rất linh hoạt nha anh em nhá <clears throat> Thường là nó sẽ là kẹp Doom Đấy kẹp Doom vào để Doom vào những cái bộ line up như là bộ uh, ờ, 9m chẳng hạn Thì nếu mà Doom được vào con Thunder thì cũng ngon Đấy, hay là chơi uh, gặp ví dụ gặp mấy cái thằng uh, Fallen ấy Doom luôn vào con Fallen thế là xong Khỏi phải hóa <clears throat> Trên này có đỏ nhá Thằng này chưa đỏ biết ngay rồi Được lên tivi không nhỉ Ui rồi ôi anh em ơi Anh em nhìn cái thế trận như này đi Anh em còn phải hỏi <clears throat> Cái thế trận mà nhìn phát biết ngay là cái top 1 rồi con nói làm cái gì nữa anh em ơi Nhìn cái chuỗi như này mà không vào top 1 nữa thì nó buồn cười lắm Anh em phải gặp những cái trận đấu mà tôi không có tiền này Tôi hết tiền Xong rồi tôi sắp xuống hố tôi vẫn còn lật kèo được thì Với những cái trận đấu như này mà anh em còn còn phải hỏi Rõ ràng là, là đương nhiên là có clip lên tivi rồi <laughs> Mà nói thật với anh em là dạo gần đây đánh ở đánh Queen thì nó cũng có khác gì đánh ở shop đâu. ui rồi ôi, bây giờ dễ chơi lắm anh em ạ. Bây giờ đánh rank Queen bây giờ nó phổ cập rồi mà, chơi nó có gì khó đâu. Ngày tôi có khi tôi sản xuất được cả chục cái clip ấy chứ. Đấy, cái vấn đề là tôi có muốn up lên hay không thôi. <laughs> anh em cứ tin là như thế đi nhá, anh em nhá. Ừm, cười. Dạo gần đây có vẻ như là làm Youtube quen rồi là nói chuyện bon phết <laughs> Bốc phết bây giờ là coi như là, là, là thành thần rồi anh em ạ Dã man thật sự Nói là coi như không ngượng mồm luôn mà Mình cũng phục mình luôn Thề <laughs> Còn sự thật là gì? Sự thật là bây giờ vào trong rank à, Cứ gặp anh em Việt Nam là sợ <laughs> Cứ gặp anh em Việt Nam là sợ Thú thật với anh em như thế luôn <clears throat> Đấy, Anh em chào cái tôi đã thấy sợ rồi Đấy đi đâu là cũng phải là, là, là, là cảm giác như là rất là sợ hãi Vì bây giờ trình độ của anh em Việt Nam bây giờ trình độ cao quá Đấy chỉ thích là vào trong game là gặp nước ngoài thôi Chứ còn gặp anh em Việt Nam thì thôi cứ im im mà chơi Đấy cứ nhẹ nhàng tình cảm mà chơi thôi chứ cũng đừng nói gì Đấy để nếu mà có thua thì người ta bảo mình là fake Đấy còn nếu mà có thắng thì mình cũng thôi nhẹ nhàng lên lên clip thôi Đấy rồi lúc đấy thì là thật <laughs> Chứ còn bây giờ nói thật với anh em là đi đâu thì cũng nói chung là cũng im im mà chơi nha anh em nhá còn tôi nếu mà anh em muốn tôi có thể miêu tả cho anh em những cái uh, cái lần mà tôi làm clip thì nó sẽ như nào đấy tôi ờ, bật máy lên này rồi tôi file game này đấy, file game gặp ngay tám ông việt nam ôi trời ơi, giật mình lần một nha anh em nha giật mình lần một đấy vào trong game có người có phải tốn cơm không? Úi rồi giật mình lần hai <laughs> Giật mình luôn anh em Đấy, giật mình rất nhiều lần luôn Đấy, sợ lắm anh em ạ à. Ngũ Long Hòa Hình, giật mình lần thứ ba luôn Ôi rồi ôi, Ngũ Long Hòa Hình kìa Đấy, dã man chưa Mố mớ, Giật mình lần thứ tư luôn <laughs> Anh em gặp trong game, anh em đô lết luôn anh em ạ à. Dã man thật sự luôn Gặp anh em mà tôi giật mình nhiều như này <laughs> Chắc tổn thọ mất Ôi tôi chết tôi rồi Tôi ấn nhầm Ôi rồi tôi lại ấn vào nút roll Tôi có hai con gấu tôi tôi tôi lúc đấy tôi ấn nhầm Trời ơi Cay <clears throat> à Thực ra thì gấu thì cũng hết slot rồi Bây giờ chả nhẽ áp con gấu lên hai tí nữa bán đi phí lắm Tôi tôi đang đợi ấn wing Vì con cây rồi tôi thay dần ra thôi Gấu này chắc tôi cũng bán sớm rồi anh em ạ Tạm thời thì cái giai đoạn này chưa con nào thay thế Tôi cho tôi chơi tạm con gấu nó nó nó, nó khỏe. Không. Gấu vẫn chưa bỏ được. Gấu chưa bỏ được. Gấu này nó khỏe nó gọi ra thêm con đệ Con đệ một nghìn sáu sáu trăm máu thì tăng cơ nó cũng ngon Đấy <clears throat> Giai đoạn này tôi chưa bỏ đâu Cây uh, lên được hai sao Cây lên được hai sao cái đã Sao là wing lên được hai sao thì thì, thì thì thì thôi bỏ gấu Hoặc là thêm được một con uh, thỏ nữa Một con thỏ hai sao nữa tôi bỏ gấu u uh, đây rồi một con thỏ nữa thôi roll nhá một thỏ nữa thôi hai con thỏ hai sao roll cái u uh, được quá anh em ơi rồi đấy nó có cái slot thay thế cho con gấu rồi hay <clears throat> bây giờ nhá nếu mà con cây lên được hai sao thì tôi sẽ bỏ con Wing vào Xong tôi vứt hai con à, hai uh, sao đi Tôi vứt hai con, tôi giữ lại hai con mèo đó <clears throat> Giữ lại hai con mèo và con uh, có thể con zipper, con zipper khỏe có thể giữ lại Đấy, con zipper thì, thì tương đối khỏe giai đoạn này hai đô hai sao giai đoạn đầu game gây sát thương thuần Đấy, để đánh với mấy cái thằng lai ấy Thì chúng ta cần những cái con sát thương thuần ở giai đoạn đầu game <coughs> Ủa Lui con ọc cái lên 3 sao luôn á Ủa, vãi đái vậy Ui thằng này chơi cái gì nhở Glacier kẹp Kira <laughs> Glacier kẹp Kira Có thật là như thế không Ảo Makara vậy À Tôi biết thằng này chơi gì Glacier Co là con Velom anh em ạ à. Tôi biết, tôi biết, tôi biết Tại sao nó lại thế Từ từ nhá, ra Grim này Grim là chúng ta có 9 feather ở đấy nhưng mà bây giờ 9 giờ chuyển vào yếu Bình tĩnh, bình tĩnh Đây, nó sẽ là như này Bây giờ 9 giờ cho vào là là mất chuỗi luôn Khẳng định với anh em luôn <clears throat> Bởi vì làm sao Cây chưa lên được hai sao Tăng cơ còn yếu anh em nhá Chúng ta sẽ phải đợi đến ra 21 Round 21 tôi sẽ form Bây giờ chưa form được Bài còn yếu lắm Bài yếu lắm anh em ạ Thậm chí là 21 tôi cũng chưa form đâu cây phải lên hai sao cũng phải dày dày một chút thì mới chơi được bây giờ mèo đang gánh anh em ạ mèo đang gánh đam mèo và cái bộ si sivet ấy nó đang mạnh hơn so với bộ chín giờ hiện tại <clears throat> cái thằng vừa nãy tôi biết tại sao nó chơi cái bộ đấy hôm nay ở trên diễn đàn ở trên diễn đàn auto chat việt nam ấy nó có người khoe chơi cái bộ 6 Glacier kẹp với cả con Velom Velom làm co Đúng rồi Chính xác <clears throat> Sau đó có rất nhiều người comment ở phía dưới Tôi nghĩ đây là cái hệ quả cái việc đấy Ok Rồi Thôi nhá bán nha anh em nhá Ra đu mà hết slot rồi Đau quá chuyển luôn trong round sau tôi sẽ cố tôi roll cái con cây lên lên hai sao <clears throat> Ra đu mà đương nhiên là tôi sẽ không thể làm mà tôi có thể là Bỏ nó đi được Già luôn này Chơi được hết nha anh em nhá Con nào mà có thể ờ, giúp hỗ trợ gây đam thì tôi sẽ lấy hết kể cả là con già này nhưng mà đồ thì vẫn dồn con cây thôi có rất nhiều anh em là là khoe trên các cái diễn đàn ấy những cái line up và nhìn thì nó rất là hay ho và có nhiều người muốn thử đấy cũng giống như là tôi ra clip thôi thì tôi múa nhiều thì anh em cũng thấy hay thì anh em cũng muốn thử xem là tôi chơi như nào đấy cái đợt trước tôi cũng chơi cái bộ đấy đấy tôi cũng chơi cái bộ đấy nhưng mà tôi không kẹp kira kẹp kira làm gì tốn slot cái bộ đấy nó nó được hưởng có hai tầng kia thôi mà ừ. hai tầng thì nó đáng bao nhiêu đâu chúng ta thay với hai tầng kia đấy là cộng 50% đam thì chúng ta có nhiều cái sự lựa chọn khác nó ngon nghẻ hơn đây rồi cây lên hai rồi ok rồi cứ ở cái level này thôi anh em nhá <clears throat> full hai sao rồi mới tính nó áp cấp được thỏ ba nữa thỏ ba nữa thì mới áp được wing ranger là cũng phải lên được hai sao Ok, ở đây tôi đã để để để để dành cái Berlin ở đây rồi. Tôi đã để dành một cái Berlin ở đây rồi. Nhất lẽ tôi chưa lấy để tôi ghép cái Berlin. Đấy. Rồi. Ok. <clears throat> Sẽ có Berlin để thực hiện cái combo giữa cái con Grim và con con thỏ. Đúng rồi đấy anh em ạ. Đây nó sẽ là 6 Glacier sau đó thì kẹp cái con con con Velom đấy. Nhưng mà bộ đấy đánh ở level 9 đúng không? Level 8, level 8. Level 8 là chơi được, level 9, 9 thì thêm được Warlock. Nhưng mà gặp tôi tôi đẩy nhiều quá này anh em ơi. Rồi, roll tiếp nha anh em nhé Rồi, win lên được hai. Ấm rồi. Nhưng mà tôi sẽ vẫn roll ở level 8 thôi. Cho khi nào con cây nó lên được 3 sao đã rồi mới tính <clears throat> Hay là up 9 nhỉ Từ từ để xem đối thủ nha anh em nhá Xem đối thủ đã Up 9 thì kẹp thêm một con Doom mà chơi cái bọn đỏ kia cũng ngon Combo Doom Để Doom với cái bọn Saman lần thì cũng ngon Đấy Thực ra nhá, ngày trước ấy thì chúng ta chơi ờ, ở level 8 chúng ta run con cây lên 3 sao bởi vì là làm sao bởi vì là cái phần trăm ra 3 đô ấy ở level 8 nó là 30% và lên level 9 nó giảm xuống còn 25%. Nhưng mà hiện tại thì bây giờ là người ta chỉnh lại rồi. <coughs> người ta chỉnh lại là ở level 8 à, ấy là cũng là 30% mà lên 9 thì cũng là 30%. Đấy. Thế nên là bây giờ chúng ta có chuyển 8 hay chuyển 9 thì nó cũng như nhau thôi. Lên 8 lên level 9 thì roll thì nó cũng như nhau. Chúng ta có thể roll được 3 đô. Đây ở ở cái trận đấu này có một thằng khác nó lại chơi là Velomancer kẹp với cả Kira xong rồi lại kẹp với Clyde. À, nó lại chơi thế các anh em ạ. Ảo thật sự. Đấy, hai thằng tranh nhau Velom bên này thì chắc là không không không không không ra rồi. Chúng này hay quá nhỉ, <clears throat> U. Liệu răng có phải là một con thỏ ba sao? Ui đây rồi Hết tiền luôn anh em ơi Thỏ thỏ thỏ thỏ thỏ thỏ ra đi thỏ ơi Ra đi bạn ơi U Doom 2 này Thôi tôi, tôi đập trứng luôn anh em nhá Đập trứng luôn cho thỏ đấy Thỏ 3 Rồi <clears throat> Ok Thỏ 3 rồi bạn ơi Combo đẹp Combo đẹp ơi rồi ơi. <clears throat> Chán vậy Combo không đẹp cho lắm Ok Con Doom này lên được 2 sao rồi anh em ạ Có khi là thôi tôi lên 9 luôn Nhưng bây giờ một con Doom 2 sao để ngoài nó phí lắm Anh em ạ Khả năng lên 9 kẹp Doom 2 sao rồi chứ Anh em nhỉ Giờ Doom lên được 2 sao rồi Chả nhẽ lại cho em nó đứng ở ngoài nhìn nhẽ Cây thì bây giờ roll thì cũng chả biết đến đời nào mới ra Lên được 3 sao Đúng không anh em mà tốn tiền là có khi không lên được 9 nó phí Sức mạnh đội hình mà cho Doom vào nó cũng khác hẳn đấy anh em ạ Tôi nghĩ là tôi sẽ lên 9 thôi chứ tôi không roll nữa đâu Thôi cái tầm này thôi thôi thôi, thôi. Cây tự ra rồi cái tầm này cây tự ra thôi anh em Ui rồi một cái combo rất đẹp ở đây chín Warrior vớ vẩn bay màu Doom 2 sao nhưng mà để làm gì đâu Còn nó 8 máu ấy, đẩy khủng khiếp luôn 17 máu anh em ạ Dã man thật sự Kiếm hồn luôn này Kiếm hồn này cũng chơi được Feather nha anh em nhá Thôi chắc lên 9 thôi anh em Tầm này lên 9 thôi À nhưng mà rao sau round 25 rao sau round 25 rồi Thôi từ từ từ từ từ từ từ, anh em ạ rao sau rao 25 thì, thì, thì việc gì phải up cấp vội Từ tốn thôi Ui anh em nhìn kìa Tôi 100% máu Anh em nhìn ở dưới đi Ngoài tôi 100% máu ra thì cái thằng ngay sát tôi là 37 máu anh em ạ Top 2 và top 3 37 máu Còn lại thì Ôi dồi ôi <laughs> Dã man thật sự 9 phe giờ nó hơi bị đỉnh của nó đấy anh em Bộ này nó khỏe lắm anh em ơi Đánh 9 phe giờ bây giờ vớ vẩn tôi làm content cho anh em Xong bây giờ tôi luyện là mắc thông thạo bộ này luôn rồi chứ lại ừ, Đấy là cái trận này tôi còn chưa có chèn thánh nữa nhá Chèn thánh cho cây đấy Đồ là nó hơi sai một chút đấy Tôi cứ phải mắc ở chén thánh này giáp thép này Ui rồi ôi Thế thì cái con cây này chắc là nó, nó khỏe lắm nhờ anh em nhỉ Giáp xoay, ui đương nhiên Còn phải hỏi Đương nhiên nó sẽ là cái giáp xoay rồi anh em ạ Rồi chúng ta sẽ lên chín anh em nhá Rồi lên chín thôi, rôn gì Cây bây giờ cây tự ra Không phải rôn đây giáp xoay ừ, Đấy, cứ đồ trâu cho bóng cây không Tôi lấy thêm cái giáp này cũng được này Ở đây có cái giáp da bò là Thực ra nếu mà ghép BKB thì trận này không cần lắm Đấy mà nếu mà chúng ta lấy cái giáp da bò chờ Xong rồi tí nữa chúng ta đợi một cái giáp thép Thì cũng rất là ok Theo tôi là là, là, là, là Thế là cũng ok đấy Đấy Nhưng mà nếu mà lấy, lấy ví dụ như là Lấy một cái um, Cái chén thánh thì sao Ờ à. Tức là tôi vẫn đang muốn là, là, là đợi cái slot đấy Tôi chưa muốn lấy vội Nó còn một cái chén thánh nữa Vì nó có cái áo mưa anh em ạ Và lấy giáp thép cũng ngon nha anh em nhá Giáp thép Những cái con mà Con bóng ấy Nó cũng sẽ được hưởng giáp thép ừ. Thằng này có khi bay màu này Thằng này, thằng này chơi uh, Warrior gặp cái bộ 9 Feather đẩy kinh lắm anh em ạ à. Mấy thằng Warrior gặp 9 Feather xác định luôn Úi dồi ôi Úi dồi ôi Anh em thấy không? Đẩy căng không? Trứng này Nhưng mà từ từ nha Trứng này không phải đập cho cây Trứng này là tôi để là tôi đập cho kiếm hồn Kiếm hồn chứ làm đồ chứ sao lại lại lại, lại phí đập cho cây làm gì cây tự ra thôi anh em ạ tầm này cây tự ra thôi À tôi có cái áo mưa rồi mà Ui bây giờ tôi mới để ý Thế lấy cái giáp cũng được ấy Bây giờ ghép thêm một cái giáp xoay nữa được này Tôi có áo mưa rồi <laughs> Tôi quên mất đấy Con cây nó đang cầm cái áo mưa Có 6 đỏ anh em ạ Lấy con Dark Spirit vào 6 đỏ cần phải có con Dark Spirit để counter bọn 6 đỏ anh em nhá <clears throat> Bộ này à, chúng ta rất sợ 6 đỏ Kể cả con Dark Spirit nó cũng không phải là nó là counter được đâu anh em ạ lên game nó cái con Dark Spirit của chúng ta cái bóng của con Dark Spirit mà nó chết ấy là con heo sẽ gọi ra một con Dark Spirit và nếu mà đấy là một con Dark Spirit một thì nó sẽ là con Dark Spirit hai sao gặp ngay thằng này toang vâng rồi khả năng mất chuỗi là cao không đánh cái thằng này anh em ạ không đánh cái thằng này thằng này nó đã sáu đỏ nó còn bốn ma nữa cơ khó khó khó khó khó Đấy anh em thấy là cái con heo nó gọi ra con già của tôi kìa Có chưa Thậm chí là nó sẽ gọi ra Doom Nó sẽ gọi ra Dark Spirit nếu mà chúng ta có Mất ngay chuỗi cho cái thằng counter ạ Bây giờ nó đang Máu đang cực thấp và nó đang comeback Bằng cái bộ sáu đỏ Ui giáp này Giáp thép Ngon Có giáp thép rồi Hay quá nhở Hay là tôi lấy thêm một cái giáp xoay nữa nhở Đánh với cái bọn sáu đỏ nó, nó cần hồi máu cái cái cái cái ờ, cái bọn sáu đỏ đấy nó, nó rất là trâu mà chúng ta cần hồi máu chứ chúng ta, không cần giáp nhưng mà đánh với những cái thằng khác thì sao trận này mà không có cái thằng sáu đỏ là ngáng đường thì tôi là vô địch đấy anh em ạ không có sáu đỏ ngáng đường là tôi một trăm phần trăm máu đến hết game đấy nhưng mà có thằng đấy thì nó hơi sợ nó phải nói là cực sợ luôn đấy Có thể là chúng ta sẽ không chơi được 9 giờ đến hết game đâu <clears throat> Chắc là sẽ phải chuyển Anh em ạ Chuyển bài để counter vào, vào cái bộ 6 đỏ 6 đỏ 9 giờ là bị counter Đẩy hết những cái nhà 9 Warrior đi rồi chúng ta sẽ sẽ sẽ sẽ chuyển đội hình nhá anh em nhá Đấy còn còn thôi chắc là không chơi được rồi <clears throat> Tôi uh, ở đây Thực ra giáp thép cũng chơi được Tôi sẽ chuyển qua một cái đội hình mà chúng ta có thể chơi À chúng ta không cần lấy Ở đây chúng ta có luôn đồ luôn Đấy rồi Cấm đánh hai Được Lấy cái cấm đánh hai đã này Ở đây có giáp thép luôn này Được Thậm chí là ở đây chúng ta có thể ghép một cái huyết trượng cho con già cầm tạng huyết trượng hay là hút máu trừ giáp hút máu trừ giáp cũng được luôn ở đây ghép được cả hút máu trừ giáp luôn này đấy nhưng mà chúng ta có thể thậm chí là ở đây còn găng tay kira để cho ra bắn trưởng thì cũng ok là ghép được ba món nhưng mà tôi theo tôi thì nó có lẽ là cái huyết trượng là ngon nhất anh em ạ thôi tôi ghép được huyết trượng này huyết trượng này còn ba nhà Tôi không đập trứng cho cây đâu anh em ạ à. Tầm này tôi tôi phải giữ trứng rồi tôi đập cho chú quỷ nha anh em nhá Tôi chuyển bị chuyển rồi Ở đây là chúng ta sẽ chiến với hai nhà Saman kẹp với cả uh, ờ, Fallen Ui nhưng mà thằng Fallen Saman này có vẻ bị tôi đẩy khá là căng ở đây Ui rồi bao nhiêu máu đây Mà rất là đáng tiếc ở đây là cái bóng của nó thôi Cái con Grand Herat của tôi nó cướp được đúng một con cây anh em ạ à. Victorsia đẻ một đống luôn này 27 máu Rất là may mắn là đấy nó chỉ là cái bóng của tôi thôi rồi Tôi sẽ chuyển dần anh em nhé <coughs> cái lý do là bây giờ là tôi sẽ phải up lên 10 và tôi chuyển sang Witcher Nên là tôi sẽ không up cái trứng con cây ở đâu Một quả trứng cho chúa quỷ và một quả trứng cho kiếm hồn Đấy Chúng ta chỉ cần kiếm thêm một con uh, Witcher nữa thôi Nó có thể là con Tabu Witcher, nó là ngon nhất là con Tabu và cái con thứ hai là con nào ảnh Con nào ảnh thì tôi ờ, cũng sẽ ờ, thay cái con Con ờ, Fallen ra Bởi vì Fallen không chơi Ở trong cái bộ này Chúng ta sẽ chơi là 6 giờ kẹp với cả Witcher anh em nhá 6 giờ kẹp Witcher Chơi ở level 10 là đánh được Chúng ta sẽ bỏ Doom đi Tạm thời bỏ Doom 6 giờ Witcher là có thể đấm được cái bộ đỏ anh em nhá Với điều kiện là chúa quỷ lên được hai sao Đấy Chúa quỷ lên được hai sao hoặc kiếm hồn lên được hai sao là đánh được còn nếu mà giữ 9 giờ thì chắc chắn là xuống hố 9 giờ không chơi được bộ đấy anh em ạ Nó bị counter mà Rồi Ở đây chúng ta lấy được cái huyết trượng Chỉ lấy được huyết trượng á Chả lấy được cái gì Huyết trượng thì tí nữa sẽ dồn cho Con con kiếm hồn Không không không sợ nha anh em nhá Không sợ là bị bị thiếu đồ đâu Chúng ta sẽ không sợ phí cái món đồ đó Kiếm hồn chơi được Rồi bớ linh cho kiếm hồn Up lên 10 để chúng ta có cơ hội ra kiếm hồn và chúa quỷ Ok, đồ này thì từ từ đã anh em nhá Rồi, con này không chơi Lancer không có slot đâu Uh, lại quả trứng nữa này Trứng đấy thì cứ từ từ đã Đập cho Squire À không, không phải Squire Quả trứng đấy em biết đập cho gì không? Quả trứng thứ ba sẽ đập cho Silent Assassin Chính xác Silent Assassin hoặc là Dark Spirit ba quả trứng này sẽ đập cho những cái con lăm đô nha anh em nhé giờ tôi còn nhiều máu à? không sợ không sợ không sợ không sợ không sợ ui rồi anh em nhìn kìa thằng này mặc dù là round này tôi không có cướp được cái con cây nhưng mà anh em thấy là có vẻ như là Fallen Witcher sắp coi như là gãy cánh rồi gãy cánh ui rồi Quá đơn giản Ốp <laughs> Hai thằng đi luôn anh em ạ à. Vãi đái thật Tôi còn không hiểu là tại sao mà tôi lại có thể ăn được cái bộ sáu đỏ Khi mà tôi còn chưa chuyển bài luôn Trong đội hình chưa có dash Spirit Thế ăn cái kiểu gì nhở Đây khả năng cao nó là một cái combo rất đẹp Và cái con Doom Nó Doom được toàn bộ đội hình của đối thủ Tôi đoán là như thế chứ còn thực ra tôi cũng không biết đâu Anh em ạ <laughs> Dạ mà thật trận đấu nó kết thúc ở round thứ 31 anh em ơi Đấy anh em thấy không Chơi 9 giờ nó nhanh đến như thế đấy anh em ạ Đó thế nên